chào tất cả mọi người nhé uh, nay mình làm cái ờ, video clip ngắn để chia sẻ với mọi người ờ, ngắn gọn xúc tích về cái dự án Crown nhé uh, hiện tại thì cái dự án Crown ở trên mạng là đã có rất nhiều thông tin rồi cho nên mình chỉ nói cái sơ bộ cái <clears throat> tổng quan ngắn gọn về, về về nó thôi để cho một số người mới mà chưa từng tiếp cận với Crown để hiểu hiểu đơn giản nhanh nhất về về nó đúng không ạ đấy thì cái Grab nó là một cái mô hình um, chia sẻ đám đông nền kinh tế ờ, nền kinh tế chia sẻ nó giống như một cái mô hình của ờ, Grab á. tức là Grab là nó uh, liên kết giữa cái người có nhu cầu đi xe với những cái tài xế mà có xe đấy thì uh, Grab nó sẽ đứng ở giữa để uh, thu lại cái ừ, cái lợi nhuận cái cái cái phần trăm môi giới đó để nó nó thu về thành cái lợi nhuận của công ty thì cái Grab này cái mô hình của nó cũng giống như Grab như vậy đó sơ bộ thì là nó cái mô hình của nó là như thế đấy thế thì uh, cái uh, Grab này á thì uh, nó sẽ liên kết những các các cái công ty mà ờ, về công nghệ giải trí kinh doanh về công nghệ giải trí giống như là game mobile cá cược rồi là à, đua ngựa casino các thứ những cái trò mà à, giải trí mà bên nước ngoài từ à, bên nước ngoài nó nó nó hợp pháp á nó là cái cái cái cái À, cái công nghệ giải trí rất là là phổ biến ở bên nước ngoài và là hợp pháp không không như Việt Nam mình khi mà nói tới cá cược hay gì đó thì là à, mọi người ờ, có cái có cái cái nhìn tiêu cực về nó nhưng mà ở bên nước ngoài nó là hợp pháp đấy <clears throat> thế thì ờ, uh, Crown á, là là um, chúng ta biết là là được thành lập bởi uh, ông Johan một tỷ phú của người uh, người thụy điển đấy thì uh, ông này đã là là <clears throat> là người đã là tỷ phú là người nổi tiếng ở bên đất nước của họ rồi à, mà ông này thì đã có ông đã có ba công ty ông đưa được ba công ty của ông lên sàn lên lên sàn quốc tế rồi đấy cho nên là công ty cuối cùng này là ông cũng đã khẳng định là ông sẽ sẽ là công ty thứ tư và là công ty cuối cùng ông đưa ra công chúng để ừ, để giúp cho những ờ, ờ, người những đất nước mà châu Á châu Phi những người nghèo ờ, có thể À, nắm giữ được cái cái cổ phần của mình trong cái tập đoàn trong cái công ty này của ông trong công ty Crown này đấy và ông đã khẳng định rằng là Crown sẽ là công ty thứ tư ông chắc chắn ông sẽ đưa lên sàn được đấy thế thì um, chúng ta hiểu là um, cái vấn đề về pháp lý cái vấn đề cái vấn đề về pháp lý và và sự tăng trưởng của Ground thì đã được đánh giá trên các uh, trang uy tín của uh, quốc tế và đã uh, được có trụ sở ở Tây Ban Nha đấy có mã số thuế uh, có giấy phép kinh doanh uh, thuộc cái luật pháp của Liên minh châu Âu đó thì cái vấn đề về pháp lý và vấn đề về về về sự tăng trưởng của Crown trong uh, hơn 4 năm qua thì ừ, tất cả mọi người đã đều biết và đã ừ, đã đều biết và đã đã đã kiểm chứng được nó ở ở trên tất cả các cái dữ liệu mà bên Crown cung cấp ra đầy đủ rồi. Đấy, cho nên là cái việc mà uh, nghi ngờ hay là um, hay là báo đài hay, hay những thông tin những những cái ý kiến trái chiều thì uh, mọi thứ đã đã được giải đáp hết rồi đấy thế thì cái cái tính pháp lý hoặc là cái uh, cái tiềm năng tiềm năng của Crown thì chúng ta không cần phải bàn tới nữa đó thực tế thì uh, cái tốc độ của Crown là là đang mạnh nhất trong lịch sử uh, chưa có một công ty nào mà có cái tốc độ phát triển nó mạnh như như Crown hiện tại uh ngay cả như uh, Facebook cái năm đầu uh, năm đầu mới ra mắt á, thì uh, cũng chỉ có một triệu thành viên thôi nhưng riêng Ground có mới có một năm hơn một năm bây giờ hiện tại đã có hơn 6 triệu thành viên rồi đấy thì thế thì sẽ có sẽ có nhiều bạn thắc, thắc mắc và, và lo ngại rằng là um, nếu tốc độ phát triển nhanh và mạnh như thế thì uh, mọi người sẽ sợ là nó nó nó bonzi hay là nó sập nhanh thế nhưng mà không phải tại vì đây là ban ban lãnh đạo là họ đã ấp ủ cái dự án này họ đã ấp ủ cái dự án này à, hàng chục năm rồi đấy cho nên và cái ban lãnh đạo là họ đã có kinh nghiệm mấy chục năm trong cái cái kinh doanh thương mại rồi cho nên là cái chiến lược của họ khi mà bung ra thị trường là cái tốc độ của nó phát triển là không không, kiểm soát được đó thấy chưa thế thì trong các à, ví dụ như trong trong cái trang đánh giá tốc độ phát triển của Crown ờ, giống như Alexa.com đó thì là uh, ờ, Crown đã được uh, uh, vượt qua hàng triệu cái website vượt qua hàng triệu website và Crown đang đứng uh, thứ uh, uh, hơn 700 đang đứng ở vị trí hơn 700 À, cái website mà có giá trị à, giá trị lớn cực lớn đấy à, hiện tại là Clara đang à, theo gần theo kịp được cái à, cái trang um, à, Shopify.com và Alibaba.com đấy và Shopify và Alibaba thì các bạn biết là những cái trang thương mại điện tử mà mà nó nổi tiếng trên trên toàn quốc rồi đúng không ạ rồi à, thế các bạn à, tưởng tượng như thế này nhé giống như Facebook và Google á à, thời gian sơ khai mới ra mắt á, thì cái cổ, cổ cổ phần của người ta cũng có giá trị từ ờ, không chấm mấy hoặc là một hai đô một một cổ phần thôi đấy thế thì bây giờ là cái giá cổ phiếu của họ đã niêm yết trên sàn đó là hơn 200 đô cho một cổ phần rồi đúng không ạ đấy thế mà cái cơ ra của mình á, trong à, hơn một năm đầu ra mắt thì đã có hơn 6 triệu thành viên đấy các bạn ờ, tức là cái tốc độ của nó tốc độ phát triển của nó là à, trong lịch sử là chưa có chưa có một cái công ty nào mà mà vượt qua được cái tốc độ này đấy ngay cả Facebook cũng chưa vượt qua được đó thế cho nên là à, các bạn nghĩ là cái cái cổ phần của của Ừ, Facebook nhá trước đây mới ra mắt ra thì ờ, cũng chỉ là ờ, không ờ, không chấm không chấm mấy tới một đô một cổ phần thôi Đó. À, nhưng bây giờ họ đã lên tới hơi hơn 200 đô một cổ phần rồi đó thế thì cái cái lúc mà mà họ mới ra nhá cái lúc mà Facebook mới ra thì cũng Ừ, cũng đâu có nhiều người tin đâu đúng không đâu cũng không có nhiều người tin nhưng đến bây giờ thì là giá trị cổ phiếu của nó là hơn 200 đô một, một cổ phiếu thế thì um, chúng ta có thể uh, bán với cái giá ở trên sàn như vậy hoặc là nếu chúng ta giữ lại thì chúng ta vẫn có được nhận nhận cổ tức nhận cổ tức đấy thì cái round này cũng thế thống kê hàng năm á thì cái xu hướng mà uh, cái xu hướng mà ờ, về về ngành công nghệ đấy xu hướng về ngành công nghệ thì nó nó có doanh thu là hàng trăm tỷ đô đấy hàng trăm tỷ đô thế thì các bạn khi mà các bạn vào cái round các bạn vừa có cái công cụ để đi chia sẻ cái nền kinh tế này với mọi người thì các bạn vừa được công ty chi trả cái cái ờ, cái cái, cái, cái hoa hồng cái hoa hồng giống như là ừ, cái hoa hồng giống như là cái công sức của chúng ta để đi trao cái cơ hội này cho những người nghèo khác để người ta nắm giữ được nắm giữ được cái cổ phần của của ờ, Ground đấy để đến khi lên sàn thì cái thì cái à, cái mức giá của cái theo cái, cái tốc độ phát triển này thì là à, thì là các bạn biết rồi đó à, nó sẽ không không phải là một con số à, thấp bé đâu ha. cho nên là ông Johan ông đã à, ông đã à, có cái tính nhân văn trong cái à, trong cái dự án này đó là chia, chia sẻ cho những người nghèo để có thể nắm giữ được những cái số lượng cổ phần mà à, sau này niêm yết trên sàn đó, thì là có thể à, có thể ừ, thay đổi được cuộc sống của người nghèo thay đổi được cuộc sống của mình nghèo và có, có thể là um, cho các bạn một cái à, cái cuộc sống nó nó sung túc đầy đủ hơn nếu như chúng ta có chúng ta có khả năng thì chúng ta vào gói lớn mình để nắm giữ được nhiều hơn đấy còn nếu mà chúng ta đang hạn hẹp về tài chính thì cái gói nhỏ nhất là chúng ta cũng chỉ có 2 triệu 6 thôi nhưng với 2 triệu 6 chúng ta cũng có thể làm được rất nhiều điều bởi vì trong cả ra là cái chính cái chính sách trả thưởng và tất cả những cái à, cái khoản uh, chi trả khác là crowd mình uh, nhận thấy là sau mấy tháng nào là mình nhận thấy là nó hội tụ tất cả những cái nó hội tụ tất cả những cái cái hay những cái lợi ích của các dự án khác lại đó đấy thế thì uh, thế thì uh, các bạn sẽ để ý là uh, với hai triệu sáu nếu nếu như ví dụ mà sập hoặc là chúng ta nghi ngờ là bị lừa thì với 2 triệu sáu nếu có mất đi chúng ta cũng không chết được với 2 triệu sáu đúng không ạ chúng ta cũng không nghèo đi không chết được với hai triệu sáu nhưng nhưng cũng cho chúng ta những cái cái cơ hội những cái kinh nghiệm có thể là có thể với hai triệu sáu chúng ta có thể tạo ra một cái tài chính khá là lớn à, và chúng ta được giao lưu học hỏi những cái à, những cái kinh nghiệm và những cái người đi trước là rất là dày dặn kinh nghiệm để cho chúng ta và chúng ta có những cái mối quan hệ chúng ta có những cái mối quan hệ là à, giúp cho chúng ta tất cả những cái cái công việc về sau này sẽ thêm hiểu biết nhiều hơn đúng không ạ rồi cái công uh, công ty Grab của mình á thì là là ừ, là, là họ sẽ đi uh, liên kết với các công ty uh, game mobile giải trí uh, đua ngựa casino cá cược đầy đủ các cái công uh, cái trò giải trí về cái công nghệ giải trí thì cái công nghệ giải trí này á, nó là xu hướng nó là xu hướng cho nên các bạn để ý là tất cả những cái cái uh, cái công ty về công, về công nghệ thì thì là thường là nó sẽ có cái sự tăng trưởng vượt bậc không có cái thường là không có cái cái cái xu hướng đi xuống vì đây là cái giải trí mà cái, cái, cái những cái trò giải trí mà để uh, giải trí cho um, con người chúng ta là luôn luôn có nhu cầu cần phải giải trí đấy cho nên cái xu hướng của nó là là, là rất là mạnh đấy thế thì uh, Crown là sẽ là người đứng ở giữa để liên kết với các công ty đó với lại liên kết với cộng đồng cộng đồng có nghĩa là chúng ta chúng ta là những nhà đầu tư vào nắm giữ cổ phần nắm giữ cổ phần của của Crown thì Crown sẽ thu lại cái lợi nhuận này thu lại cái lợi nhuận này và giữ lại 20% để để công ty ờ, hoạt động tiếp tục và 80% là sẽ chi trả cho cộng đồng đấy thế thì à, tại sao lại công ty chỉ ờ, nhiều người sẽ thắc mắc là nếu mà công ty chỉ giữ lại 20% để 20% để để ờ, duy trì công ty thì cái số số uh, phần trăm số lợi nhuận để, để duy trì công ty đó nó rất là thấp không thể nào mà duy trì được công ty cả nhưng thực tế giống các bạn giống uh, để ý giống như Grab nhé Grab thì Ừ. thì không có mất cái chi phí mất nhiều về cái chi phí xây dựng chi phí nhân công chi phí nhân công có nhưng mà nó sẽ không nhiều tại vì nó nó chỉ là một cái app thôi nó chỉ một cái app đứng giữa và môi giới giữa người đi xe và người có, à, và, và tài xế có xe đấy thế thì à, cái lợi nhuận thu về nó thu về nó chỉ giữ lại một phần trăm nhỏ để duy trì công ty giống như là nhân viên này kia đó đấy nó cái về cái vấn đề uh, xây dựng cơ bản giống như nhà xưởng hay là bên kho bãi này kia thì nó mà không không mất nhiều đúng không nó chỉ mất những cái à, là những cái là chi phí cho ví dụ như nhân viên làm việc tại công ty đấy cho nên là ừ, cái phần trăm giữ lại để duy trì công ty nó không không không à, cần phải quá cao cho nên là ừ, cho nên là um, Grab sẽ giữ lại 20% và 80% chi trả ra cho cộng đồng đấy thế thì cái à, cái cái cái tiêu chí và cái cái nhân văn của cái ông chủ tịch Johan này á thì là ông đang tạo cơ hội cho tất cả chúng ta những người nghèo những người không có điều kiện để làm để kinh doanh những cái dự án lớn hay là kinh doanh những với cái số tiền uh, lớn giống như các uh, giống như ờ, các đại gia hay là những cái nhà đầu tư lớn chỉ cần chúng ta chỉ cần bỏ ra tối thiểu 2 triệu sáu thôi à, tối thiểu 2 triệu sáu thôi chúng ta đã có quyền là à, đi chia sẻ cái nền kinh tế làm Đông này để chia sẻ cái nền kinh tế làm Đông này và vẫn có cái phần thưởng vẫn có cái phần thưởng nắm giữ cổ phần trong công ty đấy thế thì khi mà ông à, Johan này đã đưa công ty này lên sàn á thì tất cả cái số, cái số cổ phần mà chúng ta nắm giữ này sẽ được giao dịch trên sàn là và sẽ được giao dịch trên sàn và sẽ được à, à, à, nắm giữ cái tài sản theo cái giá à, giá của của thị trường trên sàn đó đúng không ạ đấy thế thì à, đã có rất nhiều anh chị em mà mà tham gia lúc đầu cũng không tin vào cái nào nhưng mà khi mà họ đã tìm hiểu kỹ và họ tham gia vào cái nào và, và cái cái cái cái, ờ, cái, cái số ờ, à, cái số cái mức lương là cái cái số số số uh, tiền hoa, hoa hồng mà công ty uh, chi trả cho mọi người là lên tới hàng tỷ đồng lên hàng tỷ đồng và đây là không phải nói suông đây là uh, thực tế là trong đội nhóm là tất cả đã các uh, leader ở trong trên toàn quốc và và nói riêng là ở Việt Nam đã thực tế đã kiếm được cái số tiền này rồi và là những người mà ban đầu họ cũng không tin vào dự án này bởi vì nó bùng nổ quá nhanh quá mạnh ừ thì họ cũng không tin nhưng khi bắt tay vào làm thì họ đã đã cho rằng cloud đây đây chính là một sự nghiệp của họ luôn đấy trường hợp mà để xét về một dự án đó, để xét về một dự án mà xem có tiềm năng hay không và xem có thật hay không xem có um, um, có sợ là bị lừa hay không thì chúng ta nên nhìn vào cái ban lãnh đạo ngay cả những người ngay cả những người chuyên gia đầu tư cổ phiếu đầu tư um, cổ phiếu giao dịch cổ phiếu trên sàn tức là dạng lướt sóng ạ của chúng ta là cổ phần cổ phần trước khi IPO trước là trước khi lên sàn đấy thì là chúng ta giống như là cổ đông cổ đông của công ty luôn đấy còn còn ở đây là ngay cả những cái chuyên gia chuyên gia tài chính mà hay chơi hay lướt sóng cổ phiếu ở trên sàn để ăn tranh lệch người ta khi mà chọn một cái mã chứng khoán là người ta cũng nhìn vào cái ông chủ tập đoàn là ai đó ông có là người thật có là người danh tiếng có là người có đầy đủ kinh nghiệm có uh, có nói thực tế uh, trên uh, các trang mạng hay không đấy thế thì giờ chúng ban lãnh đạo Grab của chúng ta nhé ông đã là một tỷ phú ở đất nước của ông rồi và ông đã từng đưa ba công ty của ông lên sàn rồi đấy thế thì cái cái Grab này là công ty thứ tư và nó là theo xu hướng giải trí nữa theo theo xu hướng công nghệ giải trí nữa đấy thế thì các bạn nhìn thấy cái tiềm năng của nó chưa ạ à, ông đã là một người nổi tiếng và một, một tỷ phú đã đã đưa được ba công ty lên sàn rồi thế thì ông có đi lừa chúng ta 2 triệu sáu ông có đi lừa chúng ta 2 triệu sáu để đánh mất đi danh tiếng của mình bao nhiêu năm nay không đấy hay là cái cái mong ước của ông ở trong cái tính um, nhân văn của Crown này đó là đó là giúp cho những cái người nghèo những người nghèo mà không có cơ hội để đi um, à, làm ăn kinh doanh đầu tư những cái dự án lớn để có thể nắm giữ được cái nắm giữ được cái, cái cái cơ hội mà chính ông đã nghĩ rằng tức là Crown nó là một cái cơ hội về xu hướng cho nên cái tốc độ nó cái cái giá trị của nó về sau này nó cực là lớn nó cực là lớn cho nên là ông mới chia sẻ cho những người nghèo để người ta có thể thay đổi được cuộc sống để người ta về sau đấy thế thì ban lãnh đạo nhé các bạn đấy và ban lãnh đạo là chúng ta đã, đã có đủ tin tưởng về cái à, cái à, dự án này nhá cái dự án Crown này nhá khi nhìn vào ban trong ban lãnh đạo còn có một ông một ông trong ban lãnh đạo trước đây đã từng làm giám đốc giám đốc kinh doanh của tập đoàn Oriflame Oriflame là tập đoàn mà, mà cung cấp về mỹ phẩm trang điểm thực phẩm chức năng, năng à, thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe và nước hoa đầy đủ các thứ hết và Oriflame đã hoạt động hơn 50 năm hơn 50 năm trên uh, trên 60 ờ, quốc gia à, trong, à, tới nay rồi đó và vẫn hoạt động mạnh ở Việt Nam đúng không ạ đấy thế thì các bạn nhìn vào ban lãnh đạo là toàn những cái người mà có tiếng tăm có kinh nghiệm đó thì họ có đi lừa chúng ta hai triệu sáu hay không hay ở đây họ đã họ đã quá giàu rồi và họ đã trao đi cái cơ hội này vì họ biết được cái xu hướng của tiềm năng cái xu hướng của cái công nghệ giải trí này họ trao cái cơ hội để, để lại cái tiếng tiếng tăm của họ về sau này về muôn đời đúng không ạ đấy chứ cái, cái những cái người mà người ta đã giàu có người ta đã có, có tiếng rồi thì cái điều quan trọng nhất là họ muốn giữ lại cái tiếng thơm của họ đến muôn đời sau đúng không ạ chứ đâu họ họ đâu mà họ giàu rồi họ đâu cần tiền nữa đâu mà mà phải làm à, đi lừa đảo lừa đảo chúng ta là ừ, hai triệu sáu với lại bảy triệu tám với lại chục triệu làm cái gì đúng không ạ đấy kể cả ừ, tất cả à, kể cả ừ, những tất cả những thành viên này à, đầu tư những cái gói cao nhất đi chăng nữa thì có lẽ cũng không bằng cái tài sản mà ông đang nắm giữ đấy cho nên là à, cái danh tiếng của những người tỷ phú à, của người ta rất là là coi trọng và người ta muốn để lại cái tiếng tăm của họ đến đến mãi à, sau này đấy ừ, đấy là những cái, cái người mà nổi tiếng những cái nhà tỷ phú là uh, với họ trong trong cái tâm thái của họ là luôn luôn là muốn là là cho đi cơ hội trao đi cơ hội trao đi cơ hội và giữ lại danh tiếng đấy thì các bạn là uh, ừ, à, hiểu sơ bộ về cái cái mô hình của lao là như vậy nhé Ờ, ngày 4 tháng 7 này là công ty ra cái rất nhiều sản phẩm mới công ty có cái sự kiện online trên toàn cầu và có rất nhiều sản phẩm mới và khi đó mình nghe rằng là cái nhà cờ này nó có sẽ còn bùng nổ hơn nữa cho nên là mình làm cái clip ngắn này để để để chia sẻ nhanh ờ, để chia sẻ tới các bạn cho hiểu rõ nhanh nhất Đấy. thế thì cái còn, còn cái việc là các bạn có nó, ờ, lựa chọn các bạn có lựa chọn để đồng hành cùng cờ hay không thì đó là quyết định của các bạn đúng không đấy có thì um, à, đối với mình thì thì cái crowd nó nó là có một không hai không có một không hai và cho phải đến hàng chục năm nó mới có những dự án mà nó perfect như vậy đó mình thấy hội tụ tất cả những cái à, những cái chính sách những cái um, lợi ích những cái chương trình của các dự án khác mà hội tụ lại cả gao cho nên mình thường hay nói một câu đó là nếu không làm cả gao thì đừng làm gì khác nữa đúng không mỗi một dự án nó có có một cái nó sẽ có một cái lợi thế sẽ có một cái hay riêng nhưng đối với cả gao là mình thấy nó hội tụ tất cả những cái cái hội tụ tất cả những những cái chính sách hay những cái lợi thế hay của tất cả dự án khác cho nên là nếu không làm cloud thì đừng làm gì cả đúng không ạ đối như cloud uh, mà lừa đảo hay là tốc độ phát triển nhanh như thế thì sẽ dễ sập thì những cái công ty nào mà phát triển nhanh hay là à, hay là um, phát triển nhanh hay là trung bình hay là ỉa như là nếu có sập thì trong vòng một năm họ cũng sập rồi nếu gì họ à, thu tiền à, thu tiền của cộng đồng vào xong rồi họ bỏ chạy nó có sập thì chỉ một năm thôi chỉ trong một vòng khoảng một năm thôi là họ cũng đã sập rồi đấy nhưng thế nhưng cloud của chúng ta đã một năm rưỡi rồi trên toàn cầu hơn 200 quốc gia rồi ừ hơn 200 quốc gia rồi và bây giờ là à, bây giờ là thị trường Trung Quốc đã vào thị trường Mỹ đã vào thị trường Nhật Hàn vào rất là nhiều đấy riêng chỉ có ờ, chỉ có duy nhất Việt Nam chúng ta là hay thường hay là mà, à, à, thường Việt Nam của chúng ta thường hay, thường hay là sợ hãi đấy thường hay sợ hãi và nghi ngờ đấy, bất cứ một cái cơ hội nào đến đây là chúng ta luôn lên uh, search những cái tin tiêu cực trước đấy thế thì tin tiêu cực thì uh, bất cứ một cái dự án nào đều có tiêu cực và ngay cả facebook bây giờ tháng nào cũng có đơn kiện đúng không ạ đấy người ta phát triển hàng chục năm rồi thế mà bây giờ đến tháng nào cũng có đơn, đơn kiện giống như chúng ta sống ở một khu vực nào đó thế thì hàng xóm sẽ có người quý chúng ta sẽ có người không quý chúng ta sẽ có người nói thế này thế kia sẽ có người yêu mến sẽ có người ghét đúng không ạ không thể nào mà hoàn hảo không thể nào mà lấy lòng hết được tất cả mọi người thế nhưng Crown đã gạt qua tất cả những à, những cái À, những cái à, suy nghĩ tiêu cực đó và những cái ừ, à, những cái nghi ngờ đó mà họ vẫn cứ đi họ vẫn cứ đi trên một kiểu đường thẳng sẽ theo cái chiến lược của họ cho nên họ mới có cái cái tốc độ phát triển cực khủng như thế này